thì nhớ nhớ hoài không quên gửi tâm tư vào đêm chẳng khi tròn khi quyết dòng sông lúc vơi đầy nhiều đêm trốn ngủ nằm nghe tiếng đêm nỗi bâng khuâng chợt đến nỗi buồn mong manh nhớ em anh gọi tên trời không mưa trời không mưa nhưng sao nghe buồn quá nắng ha về mà ngỡ đã sang đông vì yêu em vì người đi kẻ ở lòng như ngân ngờ gói yêu thương bao nhớ cõi lòng bâng khuâng cõi đêm anh mộng vì yêu em vì yêu em anh thương em nhiều lắm nhớ vô cùng nhớ vô cùng hỏi em có nhớ anh không sao ta chờ nhau mãi chờ nhau đến bao giờ người đi lòng như ngân ngơ gói yêu thương vào nhớ cõi lòng bâng khuâng cõi đêm anh mộng mơ gói yêu thương vào nhớ cõi lòng bâng khuâng cõi đêm anh mộng mơ. trong mịt mờ người trai nhớm nhiều tuổi đời chuyện xưa khép chặt vào lòng dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn nếu ta còn nhớ đến đêm thoáng trong mơ đời anh là mấy bốn phương trời con biết mai người đi xây tương lai dấu tâm tư lai như gió đưa mây che chắn khuất đêm dài tim tôi đã cách biệt chị vui đêm nay chưa với tâm tình của hai chúng mình một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi này bạn đêm nay ơi nếu mai đi rồi còn tôi đêm mơ còn tôi đời chờ thì dù xa xôi tôi vẫn là của còn tôi đêm mơ còn tôi đời chờ thì dù xa xôi tôi vẫn là của chân em biết lối hẹn có phải tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà suối cho ngăn gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà suối cho ngăn cách tên em chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nhụy cho thắm men tình mái tóc thề ngõ hồn dâng tái tê anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe truyền tình ta đã ghi những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về lối mòn anh bước mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trắng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn em vơi nhớ trả hết cho nhau bao kỷ niệm in sâu trả hết thì thôi coi như mình hết duyên rồi mai nếu ta có gặp xin cúi mặt như mình chẳng trả lại cho em nụ hôn thơ dại khờ tình yêu mãi tôn thờ nhưng bây giờ như giấc mơ thôi trả lại cho em bài ca của riêng mình mà anh viết cho em anh trả lại cho em đường xưa dưới mưa cho vẫn yêu nhiều nhưng thôi giờ trả lại người yêu trả hết ân tình một thời thương thời nhớ trả hết cho nhau bao kỷ niệm in sâu trả hết thì thôi coi như mai nếu ta có gặp xin cuối mặt như mình chẳng quen trả hết ân tình một thời thương thời nhớ trả hết cho nhau bao kỷ niệm in sâu trả hết thì thôi coi như mình hết duyên rồi mai nếu ta có gặp mai nếu ta có gặp xin cúi mặt như mình bàn tay trong tay đêm trắng huyền sương tôi dấu niềm thương tận cùng tâm hồn nắng ấm lên rồi cạn đêm gác sống thôi kể chuyện xưa mong đến sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thềm đẹp kiếp sông thêm màn đêm tịch lưu nghe ai thoáng du câu mến chiều nghe không gian tiếng yêu thương nhiều hương cho đời tôi điều yêu đêm tha hương ai vọng trong đêm cô liêu chinh phụ mong đêm bao cánh mưa âm thầm theo gió về khu cơn mộng hẹn mãi anh xuân nồng cho nên đêm con dậy hương để dìu bước chân ai trên đường để nhìn sớm khuya không buồn vì người biết mang tình thương màn đêm tịch liêu nghe ai thoáng ru câu mến chiều nghe không gian tiếng yêu thương nhiều hứa cho đời thôi điều yêu nghe không gian tiếng yêu thương nhiều hứa cho đời thôi điều cầm tay nhau nói nhiều cùng buồn ngoài trời phương dưới trong lòng vẫn vương nhớ những bạn thân chung một mái trường biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi một tà áo tim dù xa nhau nhớ đừng lãng quên mai đây cách biệt nỗi buồn này ai biết thấy phương rơi khóc dương dương tiếng lòng như ve du não nồng tình ấy riêng lạnh lùng một ngày biệt ly trong gan nhau nuôi tiếng cuộc vui ân tình phút đầu nếu ai đã từng dũng cảm đôi lần nhặt cành hoa thắm lòng bâng khuâng biết mình đã yêu mai đây cách biệt nỗi buồn này ai biết thấy phương rơi khóc thầm dương dưng tiếng lòng như ve du náo nùng tình ấy riêng lạnh lùng một ngày biệt ly trong ngăn nuôi tiếng cuộc vui ân tình phút đầu nếu ai đã từng dũng cảm đôi lần nhặt cành hoa thơm, lòng bâng khuâng biết mình đã yêu đôi lần nhặt cành hoa thơm, lòng bâng khuâng biết mình đã yêu tình đời thương quá đê rồi yêu quá đê rồi thành nụ cười khô heo trên môi sau lần hẹn cuối em về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng em đã đi rồi em đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong tôi tình nào vào yêu không mang nhiều nhúng nhớ đường nào vào yêu không vương vẫn đợi chờ tình nào vào mơ không trở thành giang dở không nức nên hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả muôn chiều duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách vào yêu không mang nhiều nhúng nhớ đường nào vào yêu không vương vấn đợi chờ tình nào vào mơ không trở thành giang dở không nức một lần yêu đau thương cả muôn chiều duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách thuyền mong lối chi âm muốn tìm em ở thành đô ngại gì một câu thơ hoa điệu lòng cảm mến oanh yến hay liên hồng lan đào diễm rồi đến em hậu giang tôi cũng kiếm miền trung tôi cũng tìm nỗi nhịp cầu duyên của người anh lính trong đêm sâu lầm đường bao chiến công mây cầu thành thật ước mong vì sinh ra phận gái hỏi ai không lấy chồng tuổi đời vừa đúng dễ coi đồng thân vui tính tròn ba năm linh chưa lần có bạn tâm tình từ ngày rời áo thư sinh xa trường lừng tiếng chiến binh thế không gian dối mười huy chương thôi có sao nói vậy người ơi tôi ở ngoài biên gửi lòng trên trang giấy sẽ xuyên kết tình em ở thành kinh nhìn đời màu xanh hoa nhịp lòng cùng lên khi đã nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiêm đừng tin lời người ta tôi lầm tôi khổ vì để giờ đây nức nở thế này người ta đã bỏ tôi rồi bạn đâu còn chi nữa mà mong mà đàn nỗi nhịp đường sầu chết cả hồn thư để lòng tôi xa lạnh như tờ ai đêm con sao sang sông để cho số lòng nó bay nó bay nó chẳng về đâu ai chia duyên bằng tình ngoài chân mây người ta đã bỏ tôi rồi bạn bây giờ đi sớm về khuya một mình ôi nhìn thế sự nổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mong cho con tàu chân mây người ta đã bỏ tôi rồi bạn bây giờ đi sớm về khuya một mình ôi nhìn thế sự nổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mong cho con tàu xoay tôi nhìn thế sự nổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mong cho con tàu xoay vần qua trong mơ phút vấn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vọng gạc đêm trường trăng còn in trên gối chiếc thị còn nhiều thâm thiết và mơ ước thêm nhiều em nữ vầng trăng về làm trắng đầy lối xưa đón mời ước vọng đến người bàn tay trong tay đêm trắng hoen dương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm nắng ấm lên rồi cạn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn nắng ấm lên rồi cạn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa nắng ấm lên rồi đêm gác xuống tôi kể chuyện xa lòng đừng lừa dối đi lính bao lâu người trong đẹp sâu lập được bao chiến công ba mươi không đẹp người cũng dễ coi độc thân vui tính tròn ba năm lính chưa lần có bàn tâm tình dối mười huy chương thôi có sao nói vậy người ơi tôi ở ngoài biên gửi lòng trên trang giấy sẽ duyên kết tình nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em gian dối mười huy chương thôi có sao nói vậy người ơi tôi ở ngoài biên gửi lòng trên trang giấy sẽ duyên kết nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta yên thiếp Mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiết hơn rung này là hạt trên cây mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ em hát đi lênh đênh giọt buồn hoài mãi trong ta bơ vơ chịu về dòng súng này như mãi em chiều nay mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi chiều hạ về nhớ áng mây trôi lá trên cây hồng con nắng mơ màng ta lắng nghe ngu ngơ hà dạ chẳng bơ vơ dù em lời buồn chiều mấy vàng như tiếng em ca mây lang thang trong nắng tiếng ca trên đồi chiều hạ về nhớ áng mây trôi lá trên cây hồng còn nắng mơ màng ta lắng nghe ngu ngơ hà về hạ trăng bơ vơ dù em lời mây vàng như tiếng vào mơ không trở thành giang dở không nức nở em ơi sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả muôn